Tây Du Ký, kiếp nạn thứ 82. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Đường Tăng vượt qua 9981 kiếp nạn gặp Phật Tổ lấy kinh trở về Trung Thổ khi qua sông Thông Thiên, Lão rùa hỏi Tam Tạng có nhớ hỏi giúp bao giờ lão tu thành chính quả không? Vì Tam Tạng quên hỏi nên lão rùa đã hất cả bốn thầy cho lẫn kinh văn xuống sông. Kinh văn bị hết và trôi mất mấy cuốn. Cũng trong lúc này, có một người phụ nữ đi ngang qua, nhặt được kinh mà không chịu trả lại. Phật tổ hay chuyện biết được người phụ nữ kia vì quá tham lam mà không trả lại kinh cho bốn thầy trò. Thế nên Phật tổ đã trừng phạt mỗi tháng đều bị chảy máu vì cái tội trộm kinh. Từ đó về sau, dân gian gọi ngày chảy máu đó là ngày hành kinh, để răn đen người phụ nữ chớ có nên tham lam. ahi đồ ngốc